dream I'm who I'm meant to be Over and out, over and out again My future needed clarity So I could see How you react Bạn này tên là Delphine Bạn này tên là Ye Ye Bạn này tên là Tú Vi Em tên là Thảo Phi Tên là gì nói luôn đi Đây là Rồi bạn này là bạn luôn nè Những bạn đã chiến thắng Mời bước đến Bàn tặng quà Luna Trung Hiếu Thế Hiền Ê, coi chừng ướt bánh kem KT know what you need Restless every time we is